Xin chào các bạn đã quay trở lại với ốc Buôn Hồ Review. Hôm nay ốc sẽ mang tới cho các bạn bộ phim khoa học viễn tưởng mới nhất 2023 mang tên Hỏa hoạn hạt nhân biến dị. Vào tương lai năm 250 tầng ozone của trái đất xuất hiện hàng triệu lỗ hổng do ô nhiễm môi trường trong không khí có rất nhiều loại độc tố con người chỉ có thể tạo ra một vách ngăn nhân tạo ngăn cách. Con người với bầu không khí độc hại nó được gọi là màn trời ai ngờ một viên thiên thạch rơi thẳng xuống khu vực B31 mang theo một loại sinh vật ngoài hành tinh có kích thước khổng lồ tên là Pandoran. Mặc dù loài sinh vật này có thể làm sạch không khí nhưng hễ gặp nước nó sẽ sinh sôi nhanh chóng sự phát tán nhanh chóng đó đủ để phá hủy cả thành phố mà B-31 đang chuẩn bị đón hai cơn mưa họ bắt buộc. Phải tiêu diệt được Pandaran trước khi cơn mưa thứ hai đến nếu không 9 triệu 500 nghìn người sẽ phải bỏ mạng tiến sĩ Phạm Phúc Khang ở căn cứ đã nghiên cứu ra loại đạn có thể ngăn cản Pandaran tiếp tục. Sinh sôi chỉ cần nhiệm vụ thành công họ sẽ có thể lợi dụng sinh vật ngoài hành tinh để làm sạch không khí toàn cầu nếu như kế hoạch cải tạo thất bại thì lập tức khởi động kế hoạch B là phải dùng máy bay ném bom khổng lồ hủy diệt Pandoran nhưng do phạm vi có bom quá rộng nên nếu thực hiện kế hoạch B sẽ có 960.000 người hy sinh thiếu tướng của khu B-31 là Phúc Khang lệnh cho Ngọc Tú phụ trách chỉ. Huy cô chia kế hoạch cải tạo thành 4 giai đoạn đầu tiên đội quân trên không cùng với người máy sẽ ở tòa nhà trung tâm trở lạnh thứ hai trong trận mưa đầu tiên máy bay sẽ thả bom cảm quang bước thứ ba. Sau khi Pandoran hấp thu chất bột cảm quang máy bay phi ngư sẽ quét để tìm ra nhụy hoa sau đó đội quân người máy sẽ đưa viên đạn có chất đột biến vào trong nhụy hoa để cải tạo Pandoran nhưng không ai biết rằng liệu sinh vật ngoài hành tinh sẽ hấp thu chất phản quang trong bao lâu nhiệm vụ lần này vô cùng đặc biệt chưa từng có tiền lệ và rất nguy hiểm đội không quân do Tùng Bách chỉ huy sẽ nhận. Nhiệm vụ cải tạo này tất cả chiến sĩ chuẩn bị sẵn tâm lý lên máy bay chiến đấu đi thực hiện nhiệm vụ chiếc máy bay màu đen bay ngang qua bầu trời Tùng Bách và những người khác dần đến gần với mục tiêu. Anh lính phụ trách thông tin liên lạc Hải Đăng thấp thỏm bất an bạn gái anh kịch liệt phản đối anh tham gia lần hành động này nhưng Hải Đăng muốn góp chút sức của mình giúp chỉ huy nhắc nhở đoàn đội chiến đấu sắp đi vào khu vực có giải mưa rông các máy bay chú ý giữ nguyên quỹ đạo sau khi Pandaren hấp thu nước thì bắt đầu liên tục sinh trưởng một phần lan ra khắp tòa nhà cao tầng nhóm của Tống. Bách đã đến gần mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra bọn họ vào vị trí chuẩn bị và tiến hành kiểm tra lần cuối Pandaren ở phía dưới mở to cái miệng đỏ như máu máy bay phi ngư nhanh chóng nhắm chuẩn mục. Tiêu đàm băng ra lệnh bắt đầu giai đoạn một sau một hồi đến ngược máy bay phi ngư thành công thả tám quả bom cảm quang nhả ra một lượng lớn khói bụi bộ đội không quân mạo hiểm đi vào trong để do tín hiệu. Cảm Quang Tùng Bách dẫn đầu đội quân điều khiển máy bay chiến đấu di chuyển lên xuống theo tín hiệu lúc này Pandoran bắt đầu phản công những dây leo như xúc tu bắt lấy một chiếc máy bay chiến đấu máy. Bay bị va trúng lảo đảo nhanh chóng hạ cánh xuống mặt đất máy bay phi ngư mang số hiệu 0340 may bị rơi Tùng Bách nhanh chóng bám theo dấu vết cảm quang máy bay 015 bay đến tiếp ứng. Không ngờ dây leo của Pandoran xuyên qua khoang lái trực tiếp nuốt gọn cơ trưởng của chiếc máy bay 021 máy bay nhanh chóng bị rơi xuống đất tiếp sau đó tình hình tiếp tục vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Hết chiếc máy bay này đến chiếc máy bay khác bị phá hủy tung Bách và đồng đội nổ súng về phía xúc tu những viên đạn bay thẳng về phía cái miệng khổng lồ màu đỏ như máu chiếc máy bay 096 của tung Bách và những người khác bị hư hỏng chỉ đành gắng gượng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ may mà tung Bách tìm được điểm tập hợp của một cảm quang anh báo cáo vị trí cụ thể cho tổng bộ và lập tức tìm kiếm vị trí của nhị Hoa sau khi người máy xác định được mục tiêu lập tức được thả xuống robot cùng kỳ và hình thiên được thả ra khỏi khoang vận chuyển kế hoạch tiến hành đến đây cũng được coi là tương đối thuận lợi ích và lý than gõ cái gì đó trên bàn phím tín hiệu của phòng điều khiển đột nhiên bị nhiễu họ mất liên lạc với đội quân đang làm nhiệm vụ trong máy bay vận tải cựu kinh xuất hiện một nhóm robot là gián điệp bọn chúng giết chết những người lính làm nhiệm vụ dẫn đến máy bay vận tải cựu kinh lệch khỏi quỹ đạo cả máy bay cọ vào tòa nhà cao tầng thân máy bị hư hại nghiêm trọng cuối cùng nó đâm thẳng vào tòa nhà và nổ tung máy bay vận chuyển bị mất tín hiệu vậy người máy còn làm được gì tùng bách vẫn chưa biết tình hình lúc này ra sao thấy nhiên liệu sắp hết anh chỉ đành cho máy bay hạ cánh khẩn cấp máy bay phi ngư bị hư hỏng đập xuống mặt đất lập tức bốc cháy thái thơm là người đầu tiên tỉnh lại anh kéo theo hai đồng đội ra ngoài hải đăng không bị thương nặng còn người đồng đội còn lại bị mất máu quá nhiều ngọc tú thấy kế hoạch a đã Thất bại lập tức chuẩn bị thực hiện phương án dự phòng để máy bay thử tìm số đã tiến hành những bước kiểm tra chuẩn bị cuối cùng tổng chỉ huy quân đội Phạm Phúc Khang kiên quyết phản đối nhiệm vụ không. Phải hoàn toàn thất bại vị trí nhụy hoa đã được tìm thấy từ giờ đến lúc cơn mưa thứ hai ập đến còn 3 tiếng đồng hồ chỉ cần liên lạc được với Tùng Bách và những người còn sống thì kế hoạch vẫn còn cứu. Vãn được anh không thể trơ mắt nhìn 960.000 người hy sinh Phạm Phúc Khang quyết định anh sẽ đích thân đi làm nhiệm vụ nhưng Ngọc Tú không cho phép anh điều khiển cự kình hay bởi vì kế hoạch B là giới. Hạn cuối cùng và không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào nữa Phạm Phúc Khang chỉ đành tự mình nghĩ cách anh chỉ có 3 tiếng đồng hồ mà lúc này Ngọc Tú rất thắc mắc tại sao lại mất tín hiệu nhân viên phụ. Trách liên lạc Lục Hào cùng với nhân viên khí tượng kiểm tra và xác nhận phát hiện dòng điện lên đến 80.000 won ở vị trí cự kình biến mất trên radar vậy nên họ suy đoán rằng có lẽ là do bão lớn đã làm mất tín hiệu Ngọc Tú vẫn giữ thái độ nghi ngờ cô không muốn nghe suy đoán hay có lẽ cô muốn có số liệu báo cáo cụ thể cô hạ lệnh cho Lục Hào tiếp tục điều tra một bên khác Phạm Phúc Khang đến khu. Người dân đang sinh sống tìm được người bạn lâu năm của mình là Trần Đại Khải trước khi anh từng là thiếu ý của lính không quân sau khi rời khỏi quân đội anh sống ở đây khá tốt Phạm Phúc Khang nhờ anh. Giúp hai người đến gần khu vực máy bay bị rơi mà lúc này Tùng Bách Diều Ngọc Tú đang bị thương nặng và Hải Đăng đến bệnh viện bỏ hoang chuẩn bị tiến hành xử lý khẩn cấp anh bảo Hải Đăng ở lại với Ngọc. Tú còn anh sẽ đi ra ngoài tìm cái gì đó có thể cầm máu trong bệnh viện rộng lớn dường như đang có một sinh vật nào khác mà bên phía Hải Đăng cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn một loại sinh vật không rõ. Là gì đã bắt mắt Ngọc Tú Tùng Bách ở phía xa cảm nhận được có nguy hiểm đang đến gần anh định liên lạc với Hải Đăng đang ở trong phòng canh trường đồng đội kết quả Phạm Phúc Khang bắt được tín hiệu quả Nhiên Tùng Bách vẫn còn sống nhưng anh còn sống được bao lâu vẫn chưa biết được một con quái vật hình bọ ngựa bỗng nhiên nhảy bổ vào Thái Lai nó mở to miệng như muốn nuốt anh vào bụng Tùng Bách dùng hết sức để đá nó ra kết quả con quái vật lại xông đến hai bên vật lộn với nhau ở dưới đất bất phân thắng bại tùng bách cố hết sức mình đẩy con quái vật bọ ngựa ra rồi nhặt súng lên bắn vào người nó con quái vật bọ ngựa chui vào trong đường thông gió trên trần nhà tùng bách tiếp tục nổ súng lên trên trần nhà cho đến khi bắn chết nó nhưng ngọc tú bị kéo đi lại không may mắn như thế quái vật gỡ mũ bảo vệ ra rồi ăn thịt anh tiếp đến nó lao tới chỗ của hải đăng thấy vậy sợ hãi vội chạy mất nhưng con quái vật vẫn cứ bám theo anh hải đăng phải chui vào tủ đựng xác chết trong bệnh viện mới miễn cưỡng thoát được một kiếp phạm phúc khang ở bên ngoài xác định được vị trí của những người còn sống nhanh chóng gửi báo cáo về trung tâm chỉ huy sau đó anh mặc áo giáp vào chuẩn bị chiến đấu bên phía bệnh viện một cô bé đang sợ hãi trốn trong góc không ngờ nơi này lại có một cô bé là con người khi cô bé sắp bị con quái vật phát hiện tùng bách kịp thời đi đến giết chết con quái vật anh đưa cô bé chạy khỏi đây ai ngờ quái vật quá đông may mà phạm phúc khang đến kịp anh có áo giáp bảo vệ nên lao thẳng vào quái vật đấu tay đôi với nó sau đó lấy rìu ra chém đứt cánh tay của nó rồi chém chết nó Tùng Bách Giao cô bé cho Phạm Phúc Khang còn anh đi tìm Hải Đăng và Ngọc Tú kết quả chỉ tìm thấy một mình Hải Đăng anh tức giận đấm thật mạnh vào tường Tùng Bách là người có trọng tính mạng đồng đội. Hơn bất cứ điều gì người biết rõ điều này nhất chính là Trần Đại Khải hai người từng tác chiến chung với nhau trong lần làm nhiệm vụ đó Trần Đại Khải tự hành động theo ý mình kết quả gián tiếp hại. Chết rất nhiều đồng đội trong nhóm nhưng trong lòng Trần Đại Khải không phục lúc đó Phi Hùng vẫn chưa thiết lập màn trời nhiệm vụ bố trí vô cùng khó khăn rõ ràng là khiến các đồng đội tự bị chộp mạng vậy nên anh mới tự ý lái xe rời đi Tùng Bách không nghe những lời ngụy biện của anh lập tức đá anh ra khỏi nhóm hồi ức khép lại quay trở về hiện tại quái vật ở trong bệnh viện đông đến mức đến không? Nổi Phạm Phúc Khang ở trong xe chỉ huy mọi người đến gần cửa ra vào sau đó anh sẽ đến đón mọi người ba người trong bệnh viện cố hết sức để tiêu diệt quái vật nhưng rất nhanh họ đã dùng hết đạn bọn họ. Chỉ đánh khóa cửa để càn bước tiến của quái vật sau khi Phạm Phúc Khang xác định được vị trí của nhóm người bọn họ anh chưa đổ bức tường cuối cùng nhóm Tùng Bách cũng được cứu ra ngoài nhưng lúc này Phi Hùng lại ban bố mệnh lệnh mới bắt Ngọc Tú nhanh chóng tiến hành kế hoạch B lúc này Lục Hào nhận được tin của Hải Đăng nhóm Thái Thơm chuyển tư liệu liên quan đến nhụy của Pandaren về tổng bộ đám. Băng thấy vậy lập tức cho ngừng kế hoạch B để kéo dài thời gian cho nhóm Tùng Bách còn hai tiếng nữa cơn mưa thứ hai sẽ ập đến Phạm Phúc Khang định đến vị trí máy bay vận chuyển bị rơi để lấy đạn biến. Đổi gen Trần Đại Nghe thấy vậy tật cũ lại tái phát anh không muốn bản thân mình gặp nguy hiểm chuyện này khiến Tùng Bách rất tức giận cuối cùng Phạm Phúc Khang phải đứng ra hòa giải nói cho mọi người biết kế hoạch B. Như thế nào lúc này Trần Đại Hải mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề cả nhóm mang theo cậu bé lên đường hải đăng thăm dò được tín hiệu của đạn biến đổi gen Tùng Bách mặc áo giáp chiến đấu chờ đợi. Tác chiến khi đến đích đầu tiên mọi người cho máy bay không người lái đi thăm dò tình hình mà lúc này Lục Hào ở tầm bộ phát hiện ra vấn đề cô nói cho Hải Đăng biết lý do tại sao hồi sáng lại bị mất. Tín hiệu là do sóng vô tuyến của máy quân sự gây nhiễu cô bảo Hải Đăng tìm phần đầu của robot xem có thể tìm ra manh mối nào không Hải Đăng nghe lời bạn gái chủ động cùng Phạm Phúc Khang súng xe con. Tùng Bách ở lại an ủi cô bé hóa ra cô bé cùng mẹ đến bệnh viện tình thuốc kết quả bị quái vật làm hai người lạc mất nhau có lẽ mẹ bé đã mất mạng rồi Tùng Bách nhớ đến cô con gái chết vì bệnh ung thư của mình anh ôm chặt lấy cô bé Panji đang ở trước mặt anh một bên khác Phạm Phúc Khang đưa Hải Đăng đi sâu vào nơi máy bay bị rơi tòa nhà bị máy bay va vào trở thành một mớ đổ nát có thể dập bất cứ Lúc nào bọn họ bắt buộc phải liên tục đề cao cảnh giác máy bay không người lái phát hiện ra Ngọc Tú đựng viên đạn đột biến gen nó cách mặt đất 100 mét trình Phạm Phúc Khang mặc áo giáp sắt đi đến tiệm. Cha anh luôn lách qua những đường ống và kẽ hở giữa ngôi nhà anh không ngừng lao lên trên nhưng hệ thống phun khí có hạn trong lúc bất cần anh bị ngã xuống dưới may mà anh mắc lý tường đá trong lúc Ngàn cân treo sợi bốn tùng bách kịp thời xuất hiện kéo Phạm Phúc Khang lên bờ hai người không dám ở lâu tiếp tục hành động bọn họ gắng sức leo lên trên quang tử ở dưới mặt đất chờ hai người họ lúc này. Anh cũng không rảnh rỗi anh tìm được chốt an toàn của một quả mìn đồng thời anh cũng tìm được đầu của con robot như lời Lục Hào nói mà lúc này Tùng Bách đã tìm được đạn biến đổi gen nhưng vị trí rất Khó lấy được đạn trong chiếc xe màu cam đang bị treo lơ lửng Phạm Phúc Khang và Tùng Bách bắt buộc phải hợp sức hành động Tùng Bách đu trên một chiếc ống mềm vắt qua thanh sắt đầu bên kia được Phạm. Phúc Khang giữ thật chắc để Tùng Bách dễ dàng đi vào trong xe lấy được đạn biến đổi gen ở ghế xe khi Tùng Bách chuẩn bị lấy được hộp biến đổi gen thì thanh sắt bỗng vang lên tiếng gãy trong lúc ngàn. Cân treo sợi dây bốn Tùng Bách lấy được đạn chiếc xe hơi màu cam rơi thẳng xuống đất tòa nhà sắp bị sập tất cả quái vật hình bọ ngựa đang ẩn náu lúc này đồng loạt chui ra hai người vừa né tránh những tảng đá từ trên rơi xuống vừa cố hết sức chiến đấu với quái vật phạm phúc khang lật nắp thùng giáp lên học theo vị đội trưởng nào đó của mỹ anh đập thật mạnh nắp thùng giáp vào đầu quái vật tùng bách cũng giải quyết được con quái vật bọ ngựa cầm đầu diện tích bị sập ngày càng nhiều lên nơi này không thể ở lâu được hai người nhảy vào sâu trong tìm kiếm hải đăng những chiếc xe hư hỏng bị treo trên Cao lần lượt rơi xuống Tùng Bách xém nữa bị đập trúng may là Phạm Phúc Khang nắm được anh nhưng chiếc xe bị hỏng vẫn tiếp tục rơi Phạm Phúc Khang và Tùng Bách cùng nhau kéo chiếc xe ra cố hết sức. Không để xe đè vào người Hải Đăng không ngờ con quái vật bọ ngựa bám theo hai người Phạm Phúc Khang và Tùng Bách lúc này không thể buông tay ra may mà Trần Đại Khải không nhịn được tính anh hùng xong. Vào trong anh chém bay đầu quái vật cứu được Hải Đăng mọi người vội vã chạy thoát thân trong ngôi nhà đang sập may mà trước khi nhà sập xuống bọn họ đều đã ra ngoài an toàn mọi người báo cáo tiến độ. Với tổng bộ Hải Đăng cũng nói cho Tùng Bách biết phát hiện mới của anh máy bay vận chuyển bị robot phá hủy có người muốn cản trở kế hoạch cải tạo gen Phạm Phúc Khang lập tức nghĩ đến Huỳnh Long bởi vì ông đã dốc hết tâm huyết để tạo ra màn trời nếu như thành công cải tạo Pandora không khí toàn cầu sẽ được lọc sạch vậy màn trời sẽ trở thành thứ bỏ đi Phạm Phúc Khang tìm trong đầu robot được Hải Đăng thấy trong tòa nhà quả nhiên họ phát hiện ra dấu tay chỉ huy của Huỳnh Long Phạm Phúc Khang lập tức liên lạc bệnh Huỳnh Long không ngờ Huỳnh Long thẳng thắn thừa nhận con nói cùng kỳ và hình thiên ở đó cũng đã bị cải tạo nhóm Tùng Bách không thể nào tiếp cận Ngụy Hoa Pandaran Phạm Phúc Khang không chịu bỏ cuộc anh nhất thiết phải thử một phen sau đó anh ngắt liên lạc với tổng bộ ba người chuẩn bị. Xong bắt đầu đến gần con đường có Nhụy Hoa cùng thì bám sát theo sau Trần Đại Khải điều khiển xe bọc thép để tránh nó còn phải để phòng nó dùng đạn tấn công người máy rất khó bị cắt đuôi hai bên không. Ngừng dùng hỏa lực chiến đấu những người máy bình thường cũng tham gia vào trận chiến nhóm Tùng Bách lãng phí rất nhiều thời gian Ngọc Tú không thể liên lạc với bọn họ nên ra lệnh 40 phút nữa sẽ tiến. Hành kế hoạch B cùng lúc đó Trần Đại Hải cắn răng lái xe bọc thép va vào cùng kỳ cộng thêm sự phối hợp của hai người kia cuối cùng họ cũng thoát khỏi sự truy đuổi của cùng kỳ nhưng người máy đến. Thường đã lẻn lên xe Giáp của Phạm Phúc Khang đang cảnh báo hết điện Tùng Bách Nhân cơ hội ôm lấy người máy xông lên trên nóc xe hai bên đánh nhau khiến tia lửa văng tung tóe từ nóc xe đánh đến thùng xe rồi từ thùng xe đánh ra ngoài xe sau một hồi chiến đấu thùng Bách gỡ đầu người máy ra không ngờ người của Huỳnh Long bắn ra một viên đạn khiến tổ ở trước mắt bị gãy Trần Đại Khải đạp mạnh chân ga chiếc xe lao lên không tạo thành đường parabol đẹp mắt đáp xuống bên kia cây cầu không ngờ lúc này cùng kỳ đuổi đến nắm lấy xe bọc thép Phạm Phúc Khang biết thời gian không còn nhiều nữa anh đưa đạn cải tạo gen cho. Tùng Bách sau đó trượt xuống ôm lấy Cùng Kỳ anh liều mạng kéo theo Cùng Kỳ rơi từ trên cầu xuống Tùng Bách không có thời gian để buồn anh nhanh chóng đến đích Tùng Bách và Trâm Đại Khải ở lại dài Quyết định Thiên Hải đang phụ trách bố trí bom ở vị trí đã xác định sẵn để nổ lộ ra nhụy hoa sau khi đưa cô bé đến chỗ an toàn Tùng Bách đi đến phá bỏ thiết bị làm nhiễu sóng để ngăn cản tổng bộ thực. Hiện kế hoạch B nhưng hình thiên không hề dễ đối phó nó bắn một quả đạn khiến Tùng Bách văng ra xa Tùng Bách điều chỉnh lại trạng thái nhắm chuẩn thời cơ bắn vỡ thiết bị làm nhiễu sóng và tránh khỏi. Cơn mưa đạn của hình thiên nhảy lên người robot trận chiến này rất khó đánh may mà ở tổng bộ đàm băng phát hiện ra vấn đề được Lục Hào giúp đỡ cô tìm ra được mệnh lệnh không rõ bắt nguồn từ đâu ở. Trong robot nhưng Huỳnh Long vẫn không hành động chỉ còn 9 phút nữa ông tin chắc kế hoạch B sẽ tiến hành thuận lợi cảnh tượng thay đổi quay về phía của các nam chính Trần Đại Khải bắn trúng hình thiên. Tranh thủ thời gian cho Tùng Bách làm nhiệm vụ hải đăng cũng đã lắp đặt bom xong nhưng áo giáp của Tùng Bách bỗng hết điện anh bị robot đánh bay giáp hình thiên ở phía xa nhắm chuẩn về phía cô bé rồi. Nổ súng Tùng Bách bị đà kích liều mình đứng dậy hạ gục robot Trần Đại Khải cũng chui xuống phía dưới hình thiên bắn ra phát chí mạng quả bom của hải đăng phát nổ thành công để lộ ra nhụy hoa lúc này. Trời đổ mưa những dây leo của Pandora phát triển nhanh chóng trong lúc nguy hiểm cận kề Phạm Phúc Khang xuất hiện hóa ra anh vẫn còn sống hơn nữa anh còn cứu cả cô bé không còn thời gian nữa Pandora đang phá hủy cả thành phố kế hoạch B chuẩn bị được tiến hành Phạm Phúc Khang cầm viên đạn cải tạo gen tự mình đi vào trong nhụy hoa rồi ném viên đạn trong tay đi làn khói màu xanh bao trùm khắp nơi. Con quái vật đau đớn gào thét cuối cùng kế hoạch cải tạo cũng thành công bộ phim đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã theo dõi chúc các bạn luôn vui vẻ hạnh phúc và thành công hãy nhấn đăng ký kênh cho ốc để ốc luôn có động lực tìm kiếm những bộ phim hay review cho các bạn xem nhé